bếp e là Paloma thì bếp có model là IC80BE7 đây nội thất bên trong của bếp đây nước cả nước bắt chưa tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn xem ngoại thất ở bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn xem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 cái nguyên nhân chính mà khiến cho lửa tắt thì chỉ có thể là do gió thôi mình qua thì lửa mới tắt thôi đây cả ba bếp đều đã khóa ra công tắc thì vẫn mở bình thường đây tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây là tôi sẽ sử dụng hai chiếc sắt này để mà mình ờ, thay thế cho hai cái nồi đây thì ở điều kiện bình thường á cái quay cảm biến này á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 thì để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn mua được cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm ở đây á là một pin sạc như thế này đi kèm ổ cắm sạc đây với đoạn dây dài 3 mét và một cái lò xo như thế này đây là một bộ pin sạc bên cửa hàng chúng tôi sẽ được tặng kèm đây biết đã tự động giảm giảm ngọn nữa vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây rộng bên trái của tôi đây là hai trăm rưỡi còn bên phải là ba trăm 301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 trên ổ bấm sạc đây khi đèn thì ánh sáng xanh ở đây thì có nghĩa là pin đã đầy rồi thì khi lúc đó các bạn hãy rút sạc ra đây cả hai bếp đều đã khóa ra đây cả hai bếp đều khóa ra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 thì để lắp vào á các bạn sẽ bật vào cái lò xo này đây các bạn móc một cái đầu lò xo này và phía trên đầu cực dương dấu cộng viên pin đây đó đó cái lỗ nhỏ đây vào được cái lò xo như này đây để khi mà cho vào sử dụng á sẽ không xảy ra cái trường hợp á là nó sẽ bị bung ra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 bạn có thể hẹn giờ nấu những món ăn các bạn sẽ dự đoán trước thời gian chính của nó thì để mà sử dụng các bạn sẽ bộ ổ cái này đây đây các bạn sẽ ghi trực tiếp vào tấm hẹn giờ để đi ổ điện đây không có thời gian thì khi mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này á các bạn lưu ý á, là chúng ta sẽ học pin hệ chống đây các bạn phải đi ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này á